chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là hai máy dòng máy thái chuối đây đang được ừ, Thịnh hành cũng thông dụng à, nhất trong à, à, công việc chăn nuôi cang chuồng cại hay là những cang cại lớn và nhỏ đấy thì đây là hai dòng máy đang được rất là phổ biến này đấy, được bà con tin dùng đấy, thì bên phải đây màn hình đây là máy thái chuối mịn này đấy do công ty điện máy Thịnh Thành những dòng máy này bà con đã biết nó trên thị trường cũng khá là lâu rồi Đấy. độ dày máy chắc chắn này Đấy. còn ở bên bên cái đây là máy hai chức năng cả hai máy đang được ờ, điện máy Thịnh Thành cũng như điện máy Cường Linh chúng tôi sản xuất và phân phối cả hai dòng máy đều có màu sơn rất là đẹp này sơn vân búa Đấy, nhìn rất là dày dặn chắc chắn đây là máy hai chức năng này thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết từng sản phẩm cho các bạn à, xem nhé cũng như là những ai mà đã sử dụng qua thì đều biết à, công dụng những chức năng độ bền của máy còn những người mà đang trong quá trình tham khảo cũng là để à, biết thêm chi tiết thì đây tôi sẽ nói rõ cho các bạn xem luôn đấy thì đây đây là máy thái chuối mịn này đấy, nó là chuyên để thái chuối mịn nhưng mà có còn có thể là thái lát được với trường hợp là chúng ta điều chỉnh cái tốc độ đút cây chuối vào cũng như là rau cỏ các thứ đấy thì thế là độ dài của nó này đấy các bạn nhìn cái mỏ nó luôn, đấy, mỏ rất là dài đấy, đảm bảo chất lượng khung máy rất là dài dặn luôn đấy, toàn bộ các mũi hàn này đều được mài nhẵn và sơn lên cũng rất là đẹp đấy, để đảm bảo chúng ta máy không bị rỉ xét trong quá sử dụng vì thực chất cái mét của chuối thì nó nó rất là ăn mòn những loại thép à, rỉ các thứ rất là cao nhưng mà dòng máy này được sơn một lớp sơn vân búa này để đảm bảo là độ bền các thứ là chắc chắn luôn dùng đảm bảo thoải mái luôn đấy ở trên máy có em em phun à, chữ Thịnh Thành này ở đây xong máy nhá đấy thì toàn bộ máy sẽ được sơn một lớp sơn như này vân bố này rất là mịn đấy. và phủ hết luôn để đảm bảo là trong như sử dụng thời gian lâu dài thì nó không bị rỉ sét cũng như là dễ vệ sinh sau mỗi lần chúng ta sử dụng thì cần dội nước trực tiếp vào đấy rất là dễ vệ sinh luôn đấy, tất cả mũi hàn các thứ làm rất là đẹp đấy, độ dài của máy này, chắc chắn này đấy. còn đây là cái dao của máy dao làm bằng nhíp ô tô đấy. một dao hai lưỡi này, này rất là bén này đấy nó có thể vừa chém thái mịn nó chuyên về thái mịn nhưng mà khi chúng ta đút nhanh vào nó có thể thái lát cho mình được Đấy, với điều kiện là motor nó khỏe như motor một kg rưỡi đổ lên Đấy. còn ở phần chân máy này ở, ở trên thành sẽ có hai quả đai ấy. Đấy. để đảm bảo là khóa chặt cái nắp của nó trong quá trình sử dụng nó không bị rung lắc cũng như không bị bật ra hai quả đai đây chắc chắn luôn Đấy. còn phần chân máy là bằng thép V này Đấy được chọi ra phía sau như này đảm bảo độ vững của máy trong quá trình sử dụng chúng đút chuối trước vào thì máy sẽ được à, đứng vững hơn trên nền Đấy, để đảm bảo nó không bị rung lắc cũng như là nguy hiểm trong quá trình chúng ta sử dụng phần motor sẽ được mắc trực tiếp vào phần chân đế bốn con ốc như này Đấy, đế bên à, khung máy bên thịnh thành chúng tôi sản xuất thì nó có thể à, linh hoạt một chút đó là nó vừa lắp được motor vừa lắp được động cơ luôn đấy nó hai đường tay này này đấy trường hợp chúng ta lắp động cơ thì chúng ta lắp ở ốc ở đây ở ngoài này còn motor ở bên trong và tâm tâm của tâm của trục dao motor và trục dao động cơ đều như nhau nó chỉ thay đổi phần chân này rồi thôi Đấy, chắc chắn luôn Đấy. con nào phải được lắp đặt mài nhẵn khung máy dày dặn máy thì đang sử dụng motor chúng tôi đang lắp đây là motor một kia rưỡi motor di động này bảo hành bà con 12 tháng đấy, lát thì tôi sẽ có đoạn video test máy trực tiếp cho các bạn để bà con xem luôn còn bên này đây một sản phẩm mới chúng tôi vừa ra mắt này. đây là máy thái chuỗi hai chức năng vừa thái lát vừa thái mịn đấy nó chuyển động qua dây cu loa đấy, bản của nó là bản B48 đấy, bu ly 2 tầng đấy, tầng trên tầng dưới bên này cũng thế trên dưới và ở tầng trên thì nó là chuyên về thái mít còn khi chúng ta chuyển xuống tầng dưới nó giảm bóng tua đi nó về bên thái lát đấy thì à, tùy vào nhu cầu của bà con chúng ta muốn thái mịn cho gà vịt hay cho lợn thì chúng ta để puli ở tầng trên này để loa trên tầng trên còn mà nếu chúng ta muốn à, thái cho dê trâu bò băm cỏ thứ thì ta chuyển xuống tầng dưới đấy nó ta thái khúc cho mình thái lát cho mình đấy máy được truyền ờ, động bằng ờ, dây cu loa và ngay trục của phần dao này sẽ có hai bóng bi lớn như này Đấy, để bảo ờ, trục nó không bị rơ và chắc chắn êm đầm trong quá trình sử dụng Đấy, phần motor sẽ được có một bàn đỡ ngay sau này Đấy, và thay đổi dây cu loa bằng cách mở con ốc này ra đẩy cái phần, tâm đỡ lên Đấy, chúng ta thay đổi dây cu loa tầng trên tầng dưới thôi đơn giản còn đây là đầu vào thì đầu vào nó đường kính à, tầm khoảng 18 phân đấy chúng ta có đút, đút một cây chuối vào thoải mái đấy, chúng ta nhìn độ dài của máy này chắc chắn này đấy, rất là đầm luôn đấy. đây là phần định hướng của cái nguyên liệu chúng ta bắn ra đấy, chúng ta muốn à, bắn gần để hứng sợ trực tiếp thì nó hạ xuống còn muốn à, trường hợp mà chúng ta nuôi cá thứ cần nó bắn trực tiếp ra ngoài ao thì nó ngẩng lên thì nó bắn trực tiếp ra ao luôn đấy rất là chắc chắn thoải mái này đây thì có con ốc để siết cố định lại cái miệng ra của nó thì à, máy hai chức năng này sẽ có uh, hai cái tay đài này thì chúng ta kéo ra kéo vào trong trường nó di chuyển có bánh xe di chuyển đấy Còn, uh, di chuyển đi đâu chúng ta cần nhắc lên thôi và kéo đi đẩy đi đấy rất là chắc chắn và ở ngay hai chân sau này chúng có những cái cao su ở ngay dưới chân luôn đấy toàn bộ khung là bằng thép V này chắc chắn dày dặn này đấy thép V nó thép V4 chân máy chân máy thép V4 còn ở đây phần dưới là thép V3 này được à, hàn dằng lại bốn cái chân như này chắc chắn như này luôn đấy những à, tấm chân cao su này đảm bảo cho chúng ta máy không bị rung lắc này và cái đầm máy hơn sử dụng an toàn hơn trong à, những môi trường những địa hình nó không được bằng phẳng cho lắm Đấy, còn ở bánh xe này bánh xe cao su này và máy chạy rất là êm đây thì à, đây tôi sẽ mở à, kỹ phần trong phần dao cho các bạn xem máy vẫn có hai cái đai khóa như này như là máy thấy một chức năng thái mịn bên kia đấy ta chỉ cần mở hết khóa rồi nhấc nó lên Đấy. chúng ta mở trực tiếp ra ngoài luôn để ờ, rất là dễ trong quá trình chúng ta xử lý như như trong quá trình chúng ta vệ sinh máy Đấy. Đây phần trục dao của nó này Đấy, bản dao khá là to so với ờ, máy thái mít thì ở dưới ngay dao sẽ có một cái thanh gạt như này thì nó trực tiếp gạt cái phần nguyên liệu đã băm ra ngoài luôn đấy được tất cả chi tiết đều được sơn phủ một lớp sơn văn búa này nó chắc chắn luôn đấy nhìn độ dài của máy này chúng tôi cam kết là trên thị trường thì máy ờ, bên bên ờ, máy do chúng tôi sản xuất đều là những phần máy có lớp thép dày đấy, chắc chắn máy sử dụng motor một kỳ rưỡi hoặc trường hợp mà bà con uh, ờ, dùng những trang trại lớn cần những loại công suất lớn hơn thì có thể chúng tôi sẽ lắp loại motor 2 kỳ 2 tùy vào nhu cầu của các bạn Đấy. toàn bộ máy tôi sơn một lớp sơn vân búa nó chắc chắn như này thì sau đây tôi sẽ à, có hai đoạn video vừa ừ, test máy à, thái chuối mịn một chức năng và test máy thái chuối mịn hai chức năng thì à, vâng đang à, test thử máy thái chuối mịn này Đấy, cả chuối to này nhá Đấy, rút thoải mái vào luôn rút nhanh nó thái lát, rút chậm nó thái mịn cho mình luôn Đấy, đây, đây sản phẩm đây nhanh đây lúc này có các bạn à, đang có nút nhanh vào thì đây nó sẽ lái lát này cho mình này đây một chuối to này nhá đấy bỏ vào máy chỉ trong uh, chưa đầy 2 phút thái xong ba cây chuối tiến hành uh, chức năng bơm thô máy này đấy cả một cây chuối tầm khoảng mét hai nhá đấy máy thái rất là nhanh chạy rất là êm đấy thì đây là sản phẩm của chúng ta đây cái thái lát rất là đẹp này đấy đây một cây chuối chúng tôi vừa chặt ở ngoài vườn xong kìa nó sẽ định hướng được gốc da của nó nhé đấy là các bạn muốn bắn xa này nâng nó lên còn muốn bắn cần thì hướng thì thả nó xuống máy đây thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành chức năng à, thái mịn của máy này đấy. hai chức năng đấy chức năng thái mịn sản phẩm ra rất là tuyệt vời luôn máy motor một kỳ rưỡi này Đấy, máy lắp hiện tại đây là motor một kỳ rưỡi Đấy, motor dây đồng máy hai chức năng à, Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy thay chuối thì uh, vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh còn điện máy Thịnh Thành địa chỉ số 36 xóm bảng đường Cổ Điển A xã Tư Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi sẽ có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo những sản phẩm mới những sản phẩm chúng tôi đang à, cải tiến cũng như là máy thay chuối máy băm chuối băm cỏ máy tuốt lúa máy vặt lông gà máy trộn cám các thứ nói chung là đầy đủ những loại máy về bên nông nghiệp thì các bạn à, vui lòng liên hệ điền số điện thoại qua hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều